khi đã sáng nắng hồng gối mây bức tranh đẹp ngỡ là tiền cánh tuy nhiên mình yêu thương cao nguyên sang bừng kỳ vi một tháng ba là mãi thôn thương tiến hẹn nơi xa bay muôn ngàn đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu ba vì lèn hùng non sông nắng mái thôn thức tiếng kèn nơi xa mai ngút ngàn đường anh cũng nghe tình hoa máu má đi lên hùng vĩ non sông hà giang nơi sao mà yêu thế lúa vào mùa say cá khi nhận cô gái nghèo thối hồn vào đất bám sát mạch hương sắc nhiên trời